để có nhiều video hơn xem trong tuần hay là các bạn muốn mình review chai nước hoa mà các bạn muốn thì các bạn hãy ủng hộ cho mình theo cái đường link donate ở phía dưới phần mô tả của video nhá. Xin chào các bạn quay trở lại kênh của mình sau cái video về những cái mùi hương văn phòng dành cho nam giới thì có rất nhiều bạn bình luận phía dưới rằng là tại sao lại không có một chai nước hoa mà gọi là best cho dân văn phòng đó chính là Pradadanum thì uh, mình đã phải mua em nó về và thứ ra mùi hương này mình cũng đã ngửi rồi và mình đã phải mua em nó về để mình review riêng em nó cho các bạn tại sao mình sẽ nói là tại sao cái lý do mà mình không muốn cho em nó vào ở trong video top 5 mùi hương thành nhân văn phòng chúng ta nào bắt đầu tìm hiểu lý do nhá Trên tay mình đây đang là chai nước hoa Prada Gnome Đây là một trong những chai nước hoa bán rất là chạy trên thế giới Cũng như là ở Việt Nam Và nó là cái phiên bản bán chạy nhất trong cái line này Và như các bạn có thể thấy rằng là nó có một cái thiết kế trông rất là lạ khi mà cái mặt trước thì họ làm được làm bằng cái khá là phẳng như này đây đó cái mặt sau thì họ lại làm trên nước hoa nó có phần hơi kiểu như kiểu trông như kiểu cái hầm ấy mà cái phần này là làm được làm bằng cái phần da nhá chờ cầm rất là sướng phần nắp chai này thì cũng là nắp bằng kim loại nhưng mà khá là cầm khá là nhẹ đó về cái thiết kế này thì mình thấy là cái thiết kế này nó khá là ok khá là đẹp và trông nó có một cái vai rất là riêng rất là ờ, không đụng hàng với những cái những cái sản phẩm của nhà nước hoa khác về mùi hương của chai Bradano này thì khi xịt đây khi các bạn xịt ra thì các bạn nhận thấy được một cái mùi của hoa tím cụ thể đó là iris cùng một chút hơi hơi một chút spicy, hơi một chút gia vị tiêu cay nhẹ và iris ở đây thì nó không phải là chỉ có riêng hoa iris đâu mà nó còn có một chút dễ nó sẽ có một cảm giác nó hơi tối và nó hơi nồng một chút và nó mang đến cái vai hơi kiểu mỹ phẩm hơi kiểu phấn phấn dành cho các ờ, chai nước hoa của nữ nhưng phải nói rằng là cái mùi hương này ban đầu có lẽ với mình mình nghĩ là với những bạn nam nào mà khoảng tầm 23 24 tuổi khi các bạn xịt cái mùi hương này thì các bạn à, thấy rằng là nó khá là nịnh mũi và nó khá là dễ chịu. Cái mùi ở đây thì nó có một cái chút gì đó hơi ngọt ngọt. Ban đầu cái nốt cái cái cái nốt ngọt của hoa tím của những đóa hoa nhé, của những bông hoa tím luôn. Và về sau thì à, cái cái và về sau cái cái cái vai nó hơi nhẳng nhặng, nó hơi ờ, nó nó hơi đắng đắng, nó hơi kiểu dễ dễ thì à, và hơi xanh nữa nó sẽ biến mất và chỉ còn lại cái mùi của hoa tím cùng với cái vai ngọt và mùi hương thì ờ, về sau nó khá là mềm rất là mềm và mượt mà nhiều người nói rằng là đây còn nói mình là khi mình xịt trên hoa này nói mình là đây là mùi nước hoa của nữ tại vì nó khá là mềm mại và nó lại còn mang cái nét hoa tím nữa nên là nó khó kiểu nó sẽ mang đến một cái hình ảnh của người đàn ông kiểu lãng tử kiểu nhẹ nhàng mà sơ mi quần âu sơ mi trắng quần âu nó bảo rất là nhẹ nhàng chứ không phải kiểu ồ, à, mặc những chiếc áo hoodie hay là những đôi giày thể thao trông lại kiểu mạnh mẽ sport ấy thì đây là một cái mùi hương nó mang đến một cái vai rất là thanh lịch rất là sạch sẽ rất là nhẹ nhàng về sau thì cái mùi hương này cái vai hoa tím nó sẽ dịu xuống và nó chỉ còn là một cái mùi rất là sạch rất là dễ chịu và nó sẽ có hơi hướng khá là xà phòng shopee càng về sau nó sẽ càng shopee nên là nếu như bạn nào mà không thích cái vai shopee thì các bạn có thể không mua trên nước hoa này còn nếu như các bạn nào thích một cái vai một cái mùi hương ngọt ngọt ngọt mà khá là nịnh mũi cả chị em lẫn là đàn ông và nó có vai đúng kiểu nhẹ nhàng thanh lịch sạch sẽ kiểu từ tốn điềm đạm thì đây là một chai nước hoa như vậy với độ bám tỏa của chai nước hoa này thì với mình chai Bradano này bám tỏa bám ở trên da mình khoảng tầm 7 đến 8 tiếng tại vì mình có xịt từ sáng và đến chiều mình đi tập về thì nó chỉ còn một cái mùi thoang thoảng skin scent thôi và cái mùi hương này về độ tỏa hương thì nó chỉ ở mức trung bình nó không phải gọi là quá tốt nó không phải là một phát là tất cả mọi người đều ngửi thấy mà phải tiếp cận gần một chút như kiểu chúng ta ở khoảng cách tầm 2 mét mà dễ dính covid ấy, thì các bạn có thể ngửi thấy được cái mùi hương này như kiểu mình xịt tay này thì mình vừa mới xịt được khoảng tầm 15 20 phút thì mình mới có thể ngửi thấy em nó còn sau còn tầm ba bốn tiếng sau thì các bạn sẽ không ngửi thấy mùi nó nên là nếu như bạn nào mà thích một cái thích cái mùi của brandom này mà các bạn muốn nó bám quả tốt hơn thì bạn có thể mang chai chiết đi hoặc là mang chai nước hoa đi để buổi trưa nghỉ trưa nhiều thứ thì các bạn đầu giờ chiều các bạn phải xịt lại nó mùi hương nó có thể tốt như ban đầu và về giá tiền của em này thì em này như là theo mình biết là nó có khoảng giá tầm dưới 2 triệu đồng chắc chỉ tầm dưới 2 triệu đồng là căng đét thôi không không không quá được 2 triệu đồng đâu cho cái ờ, chai này là chai 100 ml à, đó là tất cả về mùi hương về giá tiền về độ bám quả còn với mình tại sao mình lại không cho trên nước hoa này vào năm mùi hương uh, để sử dụng trong dân văn phòng tại vì như ở trong năm mùi hương mình làm trong cái video ấy, top 5 đấy thì với mình đấy là những cái mùi hương có thể nói rằng là một là quốc dân hẳn hai là những cái mùi hương lạ ba là những cái mùi hương nó có một cái màu rất là riêng còn với chai Branum này thì uh, mình nghĩa là đây như kiểu một cái bộ đồng phục cho những bạn học sinh đi học ấy nó không quá là đặc biệt đối với mình và nó ở mức quá là an toàn an toàn hẳn thì mình nghĩ là tranh tiền một chút các bạn có thể mua Blue The Channel nó tốt hơn hay là nó lãng tử hơn nó có phần quyến rũ hơn thì các bạn có thể mua Lanu de Nome của nhà YSL còn với Bella Nome này thì mình không đánh giá cao lắm nên là nếu như các bạn thích một cái mùi hương nó ở mức độ